Zero, three. alo dạ anh ơi có anh nguyên giám đốc bên công ty hoàng viện cần gặp anh bây giờ anh có gặp anh ấy được không ờ hôm nay anh có việc bận rồi cái mạng ờ, nguyên lại ờ, ngày 8 tháng 4 cho lúc 2 giờ à. dạ vâng ạ dạ um, anh ơi hiện tại thì giám đốc bên em đang có việc bận cho nên có thể anh có thể thêm tin liên lạc rồi em sẽ sắp xếp lịch hẹn sớm nhất thôi em cố gắng sắp xếp lịch hẹn sớm nhất nha anh alo à, ngày mai em có cửa hàng đột xuất à, em sắp xếp cái công ty ờ, bảo ân thứ ba bản lịch về lại ờ, thứ sáu với anh em có gì em liên hệ với ờ, cô nghi trợ lý dạ vâng ạ chị có thể ôn tin ngồi lại em xuống không ạ? Em chờ chờ đến